người dân nhiều nước tẩy chay vaccine Trung Quốc vì chất lượng thuốc và thái độ của Bắc Kinh ở Biển Đông. Đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành trên thế giới, làm gia tăng số người mắc bệnh và tử vong. Tuy nhiên, ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ, người dân từ chối tiêm vaccine của Trung Quốc, bất chấp nguy cơ mắc bệnh điều này xảy ra ở Việt Nam, Philippines, Đài Loan và một số nước châu Âu. Ngay cả các công dân nước ngoài sinh sống ở Trung Quốc cũng tìm kiếm cơ hội được tiêm chủng bằng các loại vaccine không phải của Trung Quốc, chẳng hạn như AstraZeneca. Bộ Y tế Việt Nam mới đây cho biết, ngày 20 tháng 6, Trung Quốc đã cung cấp cho Việt Nam 500.000 liều vaccine. Số vaccine này sẽ được ưu tiên tiêm cho ba nhóm, người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc tại Trung Quốc và người dân khu vực biên giới. Việc nhận và sử dụng vaccine từ Trung Quốc gây nên một làn sóng dư luận của người dân Việt Nam. Đông đảo người dân lên Facebook thể hiện công khai rằng họ không muốn và sẽ không chích vaccine từ Trung Quốc, cho dù hậu quả có thế nào đi chăng nữa. Vậy vì sao nhiều người dân Việt Nam và các quốc gia khác lại ghét vaccine của Trung Quốc như vậy? Có hai lý do để giải thích cho sự căm ghét này. Thứ nhất, đó là lo ngại về chất lượng vaccine của Trung Quốc. Thứ hai, đó là với các hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông đã khiến nhiều người dân muốn tẩy chay vaccine từ Trung Quốc, nghi ngờ về chất lượng vaccine của Trung Quốc. Thật nhìn, có vẻ Trung Quốc là nước đi đầu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Họ là nước đầu tiên phát triển vaccine phòng ngừa căn bệnh này, khoảng 1 tỷ mũi tiêm đã được thực hiện ở Trung Quốc, các công ty dược phẩm địa phương gửi hơn 350 triệu liều vaccine ra nước ngoài và Tổ chức Y tế Thế giới đã cho phép sử dụng vaccine Sinopharm và Sinovac Biotech cho Trung Quốc sản xuất dù chỉ trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng từ tháng 5 năm 2020, Trung Quốc đã không ngừng nhấn mạnh rằng vaccine ngừa COVID-19 do Trung Quốc nghiên cứu phát triển đứng hàng đầu thế giới. Phó Giám đốc Trung tâm quan hệ quốc tế, Đại học Nhân dân Trung Quốc Kim Sáng Vinh thậm chí còn cho rằng vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc chiếm 4 vị trí đầu tiên trong danh sách 10 loại vaccine ngừa COVID-19 an toàn nhất thế giới. Vấn đề là, trên phương diện vaccine ngừa COVID-19, chưa có tổ chức, chuyên gia hay tạp chí uy tín quốc tế nào thừa nhận vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc đứng hàng đầu thế giới. Thực tế, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, Trung Quốc tự nhận có ưu thế về mặt thể chế. Tuy nhiên, ưu thế ấy được xây dựng trên cơ sở sử dụng các biện pháp mạnh, phong tỏa tin tức, người dân tự giác hoặc ép buộc phối hợp khiến tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc trở nên tương đối nhẹ so với các nước khác, trở thành một trong những thành tích chính trị của nước này. Ở phương Tây cũng có không ít người khẳng định hiệu quả chống dịch của Trung Quốc, nhưng nhìn chung cho rằng biện pháp chống dịch của Trung Quốc về căn bản không thể áp dụng trong xã hội tự do Âu Mỹ. Báo cáo cho thấy tại Hồng Kông có 3 trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine Trung Quốc, một phụ nữ Hàn Quốc cũng tử vong sau khi tiêm vaccine ở Thượng Hải. Theo tin tức công khai, tới thượng tuần tháng 3 năm 2021, vaccine Sinovac đã được tiêm 44 triệu mũi, ít nhất 56 người chết sau khi tiêm vaccine này. Số ca tử vong không nghiêm trọng cho nên vẫn chưa dẫn tới tẩy chay hay cấm sử dụng. Trung Quốc đã cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho 69 quốc gia mà tình hình dịch bệnh căng thẳng. Lãnh đạo một số nước như Indonesia, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Jordan đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc và khẳng định hiệu quả của nó. Một chuyên gia Trung Quốc là ông Kim Sáng Vinh đã tuyên bố vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc có hiệu quả 100% nhưng kết quả thử nghiệm ở Brazil cho thấy hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 do Trung Quốc nghiên cứu phát triển chỉ đạt 50,4%. Lãnh đạo các nước như Anh, Mỹ, Canada đều đã công khai tiêm ngừa COVID-19 để gia tăng sự tin tưởng của người dân vào tác dụng phòng ngừa dịch bệnh của việc tiêm vaccine. Tuy nhiên, lãnh đạo Trung Quốc tới nay vẫn chưa công khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 do nước này nghiên cứu phát triển. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc Cao Phúc thẳng thắn nói rằng tác dụng của vaccine Trung Quốc không quá lý tưởng. Theo ông Cao Phúc, việc WHO trước đây không chấp thuận vaccine Trung Quốc là điều dễ hiểu vì vaccine Trung Quốc thiếu dữ liệu thử nghiệm giai đoạn 3. Có người cho rằng việc không thể cung cấp dữ liệu đợt 3 là do dữ liệu xấu, nên không dám công bố. Thiếu minh bạch đã khiến dư luận đặt câu hỏi về tính an toàn của vaccine Trung Quốc – Cùng ngày, Việt Nam tiếp nhận lô vaccine Trung Quốc, một lô vaccine khác của hãng Sinopharm cũng đã đến Bangkok, Thái Lan. Các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông gần đây đã khiến đa số người Việt Nam không có thiện cảm với chính quyền Trung Quốc. Kể từ năm 2007 trở lại đây, Trung Quốc ngày càng lộ rõ giả tâm chiếm đoạt Biển Đông trở thành ao nhà của họ. Ngay trong năm nay, Trung Quốc đã gây hấn với hàng loạt quốc gia trên Biển Đông, Đầu năm, Trung Quốc thông qua luật hải cảnh với việc cho phép lực lượng hải cảnh Trung Quốc có thể tấn công bằng vũ khí đối với các tàu cá quốc gia khác trong vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc. Trung Quốc luôn khẳng định vùng biển nằm trong đường lưỡi bao chiếm gần 9% biển Đông là vùng biển thuộc chủ quyền của họ. Từ đầu tháng 3 cho đến nay, Trung Quốc đã triển khai hàng trăm tàu cá xung quanh khu vực đá ba đầu quần đảo Trường Sa. Đầu tháng 6, 16 máy bay Trung Quốc đã uy hiếp vùng trời của Malaysia tại khu vực gần bãi Lukonia. Chính vì vậy, nhiều người dân Đông Nam Á đã tức giận đòi tẩy chay vaccine từ Trung Quốc. Tại Philippines, dân chúng quốc gia này đang tỏ thái độ chống Trung Quốc do các hành động hung hăng của nước này ở Biển Đông và Trung Quốc cũng là nơi khởi nguồn của đại dịch COVID-19. Ijaz Haidejan, nhà phân tích chính trị ở Manila, nói Trung Quốc đang chịu nhiều điều tiếng xấu ở Đông Nam Á và nhận thức được rằng họ cần phải tìm cách xoa dịu. Ông Hadejan cho rằng do virus corona khởi nguồn từ Trung Quốc, nước này phải nhân đôi trách nhiệm. Chuyên gia này cũng đưa ra nhận định Trung Quốc đang gặp nhiều bất lợi hơn mọi người nghĩ. Cho đến tháng 5 năm 2020, Trung Quốc còn chiếm thế thượng phong trong tranh chấp ở Biển Đông, nhưng mọi chuyện cũng đang thay đổi. Hãy nhìn những tuyên bố phản đối từ Indonesia, từ Việt Nam, thậm chí cả Malaysia, ông Hadejan phát biểu. 500.000 liều vaccine ngừa COVID-19 do Trung Quốc tài trợ cho Việt Nam sẽ được phân đến chính tỉnh ở phía Bắc Việt Nam. Bản báo Việt Nam Net loan tin ngày 23 tháng 6, dẫn nguồn từ quyết định do Thứ trưởng Y tế Trung Quốc cường ký về việc phân bổ như vừa nêu. Tin cho biết, Việc phân bổ này thuộc đợt thứ 6 và 9 tỉnh được nhận số 500.000 liều vaccine Sinopharm do Trung Quốc tặng gồm Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu và Hà Giang. Quảng Ninh là địa phương được phân bổ nhiều nhất với 230.000 liều, Thái Bình là tỉnh có ít nhất với 1.400 liều. Ngoài 9 tỉnh vừa nêu, Bộ Y tế Việt Nam dành 600 liều cho Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và sinh phẩm y tế để phục vụ công tác kiểm định và lưu mẫu. Bộ Y tế Việt Nam còn nêu rõ đối tượng được tiêm số vaccine do Trung Quốc tài trợ sẽ là người dân sinh sống tại các xã giáp biên giới Hoa Lục, những người có nhu cầu trao đổi hoặc thương mại, giao dịch với phía Trung Quốc và người Trung Quốc làm việc tại các tỉnh vừa nêu. Cũng liên quan đến công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19, vào ngày 23 tháng 6, Bộ Y tế Việt Nam có công văn hỏa tốc gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và chính tỉnh gồm Nam Định, Cao Bằng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tiền Giang, Lâm Đồng, Cần Thơ, Kiên Giang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19. Báo cáo cho thấy, tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh mới tiêm được hơn 50.000 liều, đạt 69% số vaccine được phân bổ đợt 3 và 6% số được phân bổ hai đợt trước. Đối với các tỉnh khác chỉ đạt dưới 40% số vaccine được phân bổ.